là bài tổng các góc của tam giác. Phần A nhỏ, lý thuyết. Một, các con ghi cho thầy tổng ba góc của một tam giác. Thầy có một tam giác trên bảng. Các con vẽ một tam giác bất kỳ vào trong vở của mình. Đo cho thầy tổng ba góc. nhớ nhá vẽ tam giác bất kỳ thôi vẽ thế nào cũng được méo tròn dẹp nhầm tam giác phải có ba cạnh nhá xấu xí bé to được hết được chưa và đo cho thầy tổng góc A cộng góc B cộng góc C bằng bao nhiêu độ nào tạm dừng clip của thầy đo và ghi kết quả của bạn chúng ta bắt đầu các con nhá con nhìn trên bảng cho thầy định lý nói sau tổng ba góc của một tam giác bằng 180 độ các con so sánh định lý này với kết quả các con vừa đo được ở trong vở và thấy rằng có nhiều bạn đo có thể lệch một tí ra 181 một tí hay là 179 một tí và có rất nhiều bạn đã đo chính xác 180